về à, pin thông minh pin thông minh nói chung tất cả những loại pin thông minh có trên thị trường từ pin laptop cho tới những loại pin mà có sử dụng hệ thống mạch điện đó để điều khiển cái viên pin đó rồi nói riêng pin của DJI ha các các loại pin của cái dòng uh, flycam như là DJI Mavic Mini nè Mini 2 sẽ tới là Mini SE Mini 3 chẳng hạn rồi Mavic Air Mavic Pro Mavic Air 2 s rồi Mavic 123 gì đó thì tất cả những viên pin của DJI cho tới thời điểm hiện tại là tháng 7 của năm 2021 thì tất cả những viên pin đó đều có trang bị cái mạch gọi là mạch BMS mạch đó là cái mạch dùng để kiểm soát cái uh, viên pin ha để giao tiếp giữa viên pin với cái con máy bay ha thì một viên pin bình thường á, anh em biết là nó gồm có một cell hai cell ba cell gì đó pin 18650 hoặc là pin li polymer thì những viên pin đó thì cũng như bao nhiêu viên pin khác thôi pin thì không thể gọi là thông minh nếu như không có cái mạch điện để quản lý những cái viên pin đó ha thì pin thông minh của DJI nó riêng và những cái dòng pin thông minh nói chung thì nó đều có trang bị một cái mạch điện à, cho tới hiện tại thì mình thấy là nó những cái viên pin thông minh đó đa phần được sử dụng cái con chip quản lý cái um, cái cái điện nguồn điện của pin đó là con chip đến từ cái hãng là à, TI ha đó là Texas Instrument nó thì uh, cái cái con chip đó đó thì anh em biết là nó dùng để bảo vệ pin pin nè giao tiếp pin với máy bay vân vân và này, này kia nhưng mà một cái vấn đề rất là quan trọng đối với những cái người mà độ chế pin nói những cái vấn đề kia vấn đề về thương mại những vấn đề về bảo vệ pin này nọ các thứ mình không bàn ha mình chỉ nói về vấn đề mà anh em độ chế về pin đi thì anh em gặp một cái vấn đề rất là nan giải cho đến thời điểm hiện tại đó là vấn đề pin bị khóa tức là khi anh em tháo cái cell ra tháo cái cell pin ra khỏi cái mạch điện để anh em thay một cái cell khác với dung lượng cao hơn hoặc là anh em muốn um, thay đổi một cái gì đó liên quan tới những cái cell pin đó để anh em tăng thời lượng bay hoặc là anh em tăng dòng xả gì đó thì tới thời điểm hiện tại rất là khó làm vì á còn cái con chip ở trong pin đó đó khi mà nó phát hiện cái cell pin nó bị tháo ra khỏi mạch đó thì lập tức nó sẽ khóa cái viên pin ngay thì uh, có nhiều cách thì, thì à, uh, mình có thấy á, là có cái cách là rất là coi như là được rất là nhiều người áp dụng đó là cách thay nóng thay nóng tức là anh em uh, cấp nguồn song song gấp thêm một cái nguồn điện song song trong lúc thay cell ha, để giữ cho cái mạch nó không bị mất điện á rồi anh em tháo cell ra anh em thay cell lại thì cách đó làm á, nếu mà mình vô tình nha mình nói mình lỡ mình vô tình á, mà mình mình mình mình mình mình trong lúc mà mình thay cell mình cấp nguồn mình nó bị ngắt đi thì coi như cái mạch điện của anh em muốn vẫn khóa như thường à cách đó thì mình cảm thấy là nó không ổn khi mà anh em làm lâu dài anh em muốn thay nhiều cell hoặc là anh em muốn nâng dung lượng như thế nào đó thì cách đó mình thấy nó làm không ổn lắm thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái cách để coi như gọi là mở khóa lại được cái viên pin ha mở khóa lại được cái viên pin mà lỡ chẳng may nó bị khóa ha thì um, anh em biết là um, hiện tại trên thị trường nó có cái um, có cái kit có cái kit là EV2300 của Texas Instrument phát hành đó cái kit đó thì uh, anh em có thể lên trên Google và gõ là uh, EV 2300 cái kit EV 2300 này thì ở Việt Nam mình không có bán anh em phải mua ở những trang nước ngoài ha uh, EV 2300 này thì uh, À, thì đây là cái kit EV 2300 của Texas Instrument ha. anh em mua ở Việt Nam thì mình thấy không có đâu anh em phải mua bên mấy cái trang của Trung Quốc á. chẳng hạn như đơn cử là AliExpress nè nó bán với giá khoảng là 99 đô ha 99 đô tính ra tiền Việt Nam chắc chắc nó cũng khoảng hơn 2 triệu mấy đó anh em Nói chung với cái giá này với một người dùng thông thường như mình ha như anh em thì chắc là đầu tư mua cái kit này thật sự là nó hơi phí đúng không với cái mức giá này anh em có thể mua được một viên hai viên ba viên pin thậm chí mua được bốn năm viên pin đối với những cái dòng rẻ tiền như DJI Mavic Mini chẳng hạn ha thì à, để mua cái bộ này á bộ này chỉ cần mua về mở phần mềm của hãng lên thôi là anh em có thể mở khóa lại được cái viên pin của anh em rất là dễ dàng thì mình không bàn ha vì cái này giá thành nó quá cao rồi rồi thì để để cho để cho cái giá thành nó trở nên nó nhẹ nhàng và đơn giản hơn thì thì thì thì có một cái giải pháp thay thế cho anh em đó là anh em sử dụng cái um, cái adapter là CB2112 rồi đây là CB2112 đây cũng là một cái adapter dùng để giao tiếp với pin ha đây là adapter dùng để giao tiếp với pin giữa pin với máy tính ha thì đây là cái ờ, adapter này anh em có thể mua ở Việt Nam cũng có luôn nè anh em 240 nghìn mua ở tại linh kiện giá sóc gì nè nhưng mà không mình mua cái mạch này thì mình mua ở Shopee Việt Nam á mình mua ở Shopee Việt Nam với giá khoảng trăm ngàn thôi nó cũng y chang thôi anh em đó đây nè 2112 CB2112 2112 ha vận chuyển từ nước ngoài ok mình mua rồi khoảng 10 ngày nó về tới anh em đây là cái mạch để giao tiếp với pin ha nó cũng có i2c nè SDA SCL để giao tiếp với pin ha thì à, anh em mua cái mạch này giá nó cũng trăm ngàn chắc mua được mà đúng không không có mắc quá rồi ok tiếp theo là anh em cần phải có cái phần mềm để mở khóa pin ha ở đây mình có cái phần mềm để mở khóa pin nè anh em DJI Battery Killer đó đây là DJI Battery Killer anh em coi trong phần help nè đây là Mavic 2 Pro Mavic 2 Zoom đó chân SDA SCL và chân GND thì nó sẽ cắm tương ứng với chân SDA SCL và GND sẽ cắm kết nối với nhau lại nó thì nè anh em anh em thấy ở trong cái phần mềm này nè còn có hỗ trợ Mavic E1 nè nó Mavic E2 Mavic Mini 2 và Mini 1 nó đây là cái phần mềm chuyên dùng để bẻ khóa bẻ khóa ha chuyên dùng để bẻ khóa ha anh em nhưng mà phần mềm này á hiện tại á, là mình đang test thôi mình đang test mình chưa có dám khẳng định là cái phần mềm này nó có bẻ được khóa của viên pin hay không nha mình chưa có khẳng định được thì anh em tải thêm cho mình một cái phần mềm nữa uh, TRB 2300 ha để đọc thông tin ha TRB 2300 thì ờ, nó cũng là một cái phần mềm bắt phải mua bản quyền luôn anh em cũng phải phần mềm phải mua bản quyền chứ không có xài free được nha TRB 2300 này là của một cái anh chuyên độ pin luôn chuyên gia độ pin bay chuyên gia độ những cái máy bay mà bay với cái tầm xa rất là khủng khiếp ha ông ông ông anh này khủng khiếp lắm đó TRB 2300 nè đó đây là TRB 2300 anh em có thể download TRB 2300 này về nhưng mà anh em phải phải phải phải mua license nha phải mua license của nó có chứ không nó không có phát hành miễn phí cho anh em đâu thì anh em mở cái phần mềm TRB không biết mình có cài sẵn cái phần mềm này chưa ta đây TRB 2300 này anh em mình có cài sẵn rồi mà như nó hết hết hạn bản quyền này. nó như nó bị hết hạn bản quyền này đó đây là cái phần mềm DRB 2300 này. nó trực quan ha nó khá là trực quan thì ta làm đến ta bán mà đó đầu tiên là anh em in siêu nè đó in siêu xong anh em sẽ clear cái BF nè rồi sau đó anh em siêu lại là viên pin của anh em nó được reset nha thì bây giờ mình phải đăng nhập vào cái phần mềm TRB 2300 này coi mình coi cái license của mình mình cũng đăng ký một cái license free thôi chứ cũng không phải là license xịn gì hết chọn free character này chọn name thì sau khi anh em điền cái uh, license vô uh, anh em điền cái license vô ha thì uh, anh em uh, mở cái phần mềm này lên phần mềm này nó sẽ đọc được nhiều thông tin hơn để mình tắt mình khởi động lại cái cái phần mềm này nó nó sẽ đọc được nhiều thông tin hơn ha đọc được nhiều thông tin hơn B2Work ha thì anh em xài cái phần mềm này cũng được đăng ký cái license free á nó cũng tương thích với cái adapter CB2112 luôn ha nó anh em coi nè nó nó đang đọc được cái thông tin đó đọc thông tin của viên pin mình đó thấy chưa thấy chưa thấy chưa đó nó để là bắt y siêu nè thấy không đó nó báo là cái cái cái cái viên pin mình đang bị khóa nè đó anh em bấm siêu nè đó bấm vào siêu nhưng mà nó báo anh em á là anh em phải mua cái license ha anh em phải mua cái license mình không có tiền thì chắc mình không mua được license đâu rồi ok mình sẽ bấm vào cái cái tab này nè cái gì hoài vậy nhỉ rồi anh em đọc read nè thấy không nó anh em sẽ thấy nè cái cờ nè cái cờ bf nè cờ bf này nó đang bà mẹ nó cái gì thế nhở cờ bf đang đang xanh tức nghĩa là pin anh em không bị khóa ha nhưng mà cờ bf này á cái cờ bf này nó chuyển sang màu đỏ là tức nghĩa là viên pin của anh, anh em đang bị khóa ha nó chuyển sang màu đỏ là viên pin của anh em đang bị khóa ha này của mình đang xanh nè nhưng mà mình bị lỗi những cái cờ khác ha cái lỗi này là những cái lỗi mà trên cái mạch điện ha mạch điện bị hỏng á đó rồi anh em muốn biết là cái cái cái phần mềm kia của mình có hoạt động không thì để mình làm cái này cho anh chứng minh cho anh biết là cái tool của mình nó hoạt động với cái bo cb 2112 ha mình tắt cái quỹ này đi nó báo hoài bà mẹ nó rồi bây giờ mình mở DJI Betty Killer lên nè đó connect Rhythm for ok nó đọc được thông tin của pin mình tức là nghĩa là nó đã kết nối được với pin mình ha mình chọn vào unseal ok unseal mình tắt đi rồi mình sẽ khởi động lại để mình xem coi là nó có unseal không ha anh siêu thì trên phần mềm này nó sẽ báo là cái cái biên biên của anh em đã được anh siêu ha bo này thì trăm ngàn cộng thêm phần mềm không tốn tiền Ồ, cũng khá cũng khá là ổn để mình test thử ha nếu mà anh em nào có cái pin hư thì anh em test thử rất là ok luôn nè bắt y anh siêu fast ok thấy không anh em thấy không mình mới bấm anh siêu một phát bằng nãy đó trước đó là nó báo siêu ha thì mình xài cái tool của mình đó là bấm một phát là nó đã anh siêu rồi ha Tức nghĩa là nó, nó hoạt động nha anh em. Đó, hoạt động ok nha. Rồi. Phải chi cái này nó có nó báo cái cờ BF lỗi á, nó báo cái cờ BF lỗi, cái cờ BF nó màu đỏ á, thì mình à, bấm thử để cho anh em biết được. Còn đây cái cái cái mạch điện của mình này nó bị lỗi luôn rồi cho nên mình không có chuyển cờ BF nó sang màu đỏ được để mình mình thử clear BF cho anh em xem á. Đó. đó, thì bây giờ nó báo nè. In siêu ok đúng không? Rồi tắt cái phần mềm quỷ này đi. Phần mềm tốn tiền mà còn tào lao nữa rồi mình mở lại battery killer mình bấm connect mình bấm rainfall mình bấm clear BF. trường hợp anh em ân siêu bằng cái này là không thành công thì anh em sử dụng cái ân siêu hai ha mình nãy nó báo ân siêu thành công rồi cho nên là mình sử dụng cái ân siêu này thôi rồi mình sẽ bấm vào clear bf rồi clear bf successfully rồi mình tắt nó để mình mở lại coi con này có gì khác biệt không Rồi đọc đi con Đó, đọc đi con, đọc đi con Đó, bắt Nhấn là bắt unseal ha Ok, phát ok ha Và một character Rồi, nó tắt ứng dụng luôn rồi, bà mẹ nó Rồi, thôi không sao Rồi tiếp tục, mình sẽ um, bấm vào Reset chip ha anh em Mình sẽ bấm vào Reset chip, nó sẽ siêu lại ha Reset chip Reset chip successful ha rồi ok thoát mở lại xem coi nó có siêu lại chưa nãy giờ mình đang mình đang thao tác trên cùng một viên pin nha mình không có thay đổi gì hết ha mình không có thay đổi gì hết thì mình giới thiệu cái tool này để cho anh em và anh em test mà mình cũng không có giúp mình có lợi ích gì cho mình hết á mình chỉ giới thiệu để anh em test thử coi cái tool nó hoạt động không ha rồi anh em coi nè batch e siêu batch e siêu ha rồi ok nó đã reset chip này nó siêu lại bình thường như một cái viên pin mới xuất xưởng ha rồi coi như là coi như là cái cái viên pin nó đã được reset rồi đó anh em nó đã được mở khóa lại rồi đó anh em nhưng mà mình không có xác thực được là nó có hoạt động không nha mình nói trước với anh em là mình không xác thực được nó có hoạt động không thì anh em nào có pin hỏng anh em nào có pin hỏng thì test ha còn nếu mà viên pin anh em còn hoạt động được thì mình khuyên anh em cũng không nên test đâu còn nếu anh em nào liều á thì cứ test thử ha cái tool này là nó hoạt động đó nhiều cái um, diễn đàn bên nước ngoài nó nói là cái tool của mình đó cái tool mà battery repair á repair tool đó nó hoạt động ha nhưng mà mình chưa có kiểm nghiệm mình không có nhiều pin mình chỉ có một viên pin duy nhất dành cho con Mavic mini của mình thôi cho nên là mình không có dám test thử ha còn viên pin này viên pin hỏng viên pin đã hỏng rồi thì mình không có khẳng định được rồi ok, mình sẽ share cái uh, cái tool này cho anh em ha, và những